my Vâng, một cặp nhà nằm ngay à, sát bên với lại khu vực ờ, chợ Thạch Đà và một cặp nhà này thì ờ, xây mới nha quý vị. Thiết kế theo phong cách hiện đại và khá là đẹp sang trọng này. Với à, căn nhà chúng ta thì có diện tích cực khủng nha và có một cái ờ, view sân vườn ở khu vực đường sau của căn nhà rất là đẹp và tuyệt vời, rất là rộng nha quý vị. Căn nhà mình thì với diện tích cực khủng và đang có mức giá bán chỉ với hơn 5 đồng thôi nha quý vị và với một cái diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 18m và được xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và hai lầu như quý vị. Căn nhà mình thì có hướng chính là hướng bắc nha. Và với một cặp nhà xây mới và được gia chủ tặng full nội thất và căn nhà mình thì ngay sát bếm lại à, cũng như là nhà thờ Thạch Đà và ngay gần với lại khu vực chợ Thạch Đà luôn nha quý vị. À, nhà mình thì được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đây thì em đang có hai căn nhà này muốn uh, gửi đến quý vị và mọi người với uh, hai cái um, Ờ, sân vườn ở đằng sau rất là rộng như quý vị và căn nhà chúng ta thì à, với diện tích là à, của căn nhà mình là 418 nhưng mà xây dựng với à, 411 thôi nha. Đấy và với xây dựng một trệt một lửng và hai tầng lầu như quý vị được à, gia chủ thiết kế và công năng cũng như là khu vực sân đậu xe máy rồi à, à, gara sơi, phòng khách, phòng bếp và có lên đến 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, có phòng thờ à, và phòng giặt sân thượng bên trên. Với à, căn nhà mình thì à, một căn là thiết kế theo à, tân cổ điển và một căn là thiết kế theo hiện đại này quý vị. Căn nhà mình thì đều có hướng chính là hướng Bắc nha. Và với cặp nhà này thì nằm trong một khu giải khu nhà lầu và khu xây dựng khu phân lô đồng bộ rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Và hai căn cũng như là cái căn ở bên lần ngoài thì Ờ, video trước em đã quay rồi Và hôm nay thì em sẽ gửi đến ờ, quý vị và mọi người khách hàng chúng ta với một căn nhà ở lần trong Và đang có mức giá chỉ với hơn 5 ờ, tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị Thì sẽ nữa vào bên trong em sẽ bật mí cái giá chính xác nhất để cho quý cô chú anh chị khách hàng chúng ta cùng đi xem và tham quan nha quý vị những ai đang quan tâm và muốn mua cho mình một trong những căn nhà với phân khúc hơn 5 tỷ một xíu thì có thể là xem hai căn nhà này nhá để mua nha quý vị. Nhà mình thì hai mặt tiền đường trước và đường sau. Điều đặc biệt của căn nhà mình thì à, đối diện với lại sân banh luôn và cũng như là có một cái view à, à, sân vườn ở đường sau rất là đẹp và tuyệt vời như quý vị. Và khu trong đây thì ở khu phân lô, khu đồng bộ khoảng lên đến 20 căn nhưng mà đang trong quá trình là xây dựng nhá, đã xây xong được hai căn rồi. Đấy, và để tiếp đến thì sẽ mời tất cả quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta vào bên trong để tham quan cái nội thất cũng là chi tiết của căn nhà mình nha quý vị. Một cặp nhà xây dựng rất là đẹp nha và hai căn full nội thất hết nha quý vị. Và cùng di chuyển vào bên trong thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái ờ, lớp cửa cổng của căn nhà mình. Bên ngoài thì ờ, sẽ được gia chủ làm bốn cánh và làm bằng sắt nha quý vị. Bên trong nữa thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh nha. Nhà mình thì hai lớp cửa rất là chắc chắn và kiên cố nha quý vị với thiết kế rất là đẹp này và một mẫu nhà rất là tuyệt vời nha quý vị đang có mức giá bán là chỉ với giá là 5 tỷ 450 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha căn lần bên thì à, đang có giá bán là 5 tỷ 6 và căn này thì à, đang có mức giá bán là chỉ có 5 tỷ 450 triệu đồng và hai căn nhà này thì có diện tích bằng nhau và xây dựng cũng à, giống nhau như quý vị cũng một trệt một lửng và à, hai lầu cũng như là có 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh đường trước đây thì à, à, gia đình mình có xe máy này để ở ờ, khu vực đường trước cũng được hoặc là có ô tô 4 chỗ thì ờ, đậu vừa luôn nha <clears throat> khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có cái um, uh, không gian khu vực phòng khách sẽ được gia chủ thiết kế ở đường sau thì căn nhà này là ngược với lại căn nhà ở lần bên thì căn nhà này là lửng là lửng ngược còn bên kia là lửng là lửng xuôi như quý vị và cái video trước thì em cũng đã quay rồi và hôm nay thì em sẽ quay đến quý vị khách hàng chúng ta một căn nhà lửng ngược nha Đấy, và đường sau thì cũng được gia chủ tặng gia đình chúng ta với những các bộ sofa này, những các cái um, tivi màn hình 65 inch và có những các cái um, uh, viên gạch dán tường và cũng như là những các cái giấy dán tường như quý vị. Trên thì uh, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn chùm và những cái đèn led uh, à, trợ sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Và điều đặc biệt của căn nhà này thì có một cái sân vườn đường sau rất là rộng và rất là thoải mái nha quý vị. Và cuối của căn nhà mình thì uh, được gia chủ uh, uh, trang trí với những các cái cây uh, tạo cho thêm phần à, cảnh quan môi trường và khu vực đường sau cuối của căn nhà thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một cây cây khế này ở đường sau đây một cây khế rất là to và rất là lớn này quý vị và đường sau đây thì à, chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh sử dụng cho bên dưới tầng trệt của căn nhà mình đây và với um, được gia chủ thiết kế một cái view sân vườn đường sau rất là rộng và thoáng nha quý vị căn nhà lần bên cũng vậy thì ở ờ, quý vị khách hàng chúng ta có thể là bố trí một bộ bàn ghế ngồi đằng sau đây lại và có ngay cây khế để à, cây khế này là khế ngọt nha quý vị thì à, quý vị à, à, trồng lớn lên và quý vị có thể là ăn được trái luôn nha mọi người một à, view nhà rất là đẹp và tuyệt vời với góc hai mặt tiền mặt tiền đường trước và mặt tiền đường sau nha quý vị đây với cặp nhà phố xây dựng khá là đẹp nha và nằm trên ờ, vị trí ngay trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 ờ, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh ngay ờ, sát bên với lại khu vực nhà thờ Thạch Đà và gần với lại khu vực công viên Lồng Hoa chợ Đông Tây lại một cặp nhà xây dựng phải nói là quá đẹp và đang có mức giá chỉ với hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi là quý vị có thể là sở hữu ngay căn nhà này rồi chỉ 5 tỷ 450 triệu đồng là gia đình mình có thể là sở hữu ngay một vị trí cực đẹp và một cặp nhà phố hơn 5 tỷ và đang có giá cực rẻ như quý vị. Vâng, di chuyển lên khu vực bên trên thì à, cùng em tham quan đến cái à, phòng khách của căn à, phòng bếp của căn nhà mình nha quý vị. À, căn nhà này thì à, được gia chủ thiết kế với phòng bếp thì được di rời lên khu vực bên trên tầng lửng rồi. Đấy, và bên trên đây thì có khoảng không gian rất là rộng nha. Căn nhà mình thì với diện tích là ngang 4m2 và độ dài 18m và xây dựng là 411 nha quý vị. Lại với uh, còn lại uh, đường sau để uh, làm sân nha. Và trên đây thì ờ, sẽ được gia chủ tặng những các cái uh, bộ ghế ngồi này. Đấy, và có tủ lạnh cũng như là có um, uh, tủ bếp thì được làm bằng gỗ ăn cường và có uh, máy hút bụi. Đấy, với nội thất thì uh, full cơ bản rồi. Và bên trên tầng lửng thì à, di chuyển lên khu vực bên trên Chúng ta sẽ tham quan đến cái à, phòng à, ngủ đầu tiên của căn nhà mình nhé quý vị Ở trên đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với hai phòng ngủ này Và ở giữa thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh Đấy, với hai phòng ngủ thì được gia chủ tặng những các cái giường, cái tủ và có bàn trang điểm kệ để tivi cũng như là có um, điều hòa hết rồi, chăn ga gối nệm rồi nha quý vị. Ở đây thì à, quý vị có thể là nhìn ra khu vực ở à, bên ngoài đối diện thì sẽ có một cái à, sân đá banh này từ người lớn cho đến trẻ nhỏ. Đấy. view sân đá banh rất là rộng và thoải mái nha quý vị. Đấy, và được gia chủ tặng những các cái điều hòa. Và ở trên lầu đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với um, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nhá. Phòng ngủ đường trước thì ờ, rộng hơn. Đấy, với diện tích là ngang 4m2 và độ dài 11m nha quý vị. Và đường sau thì ờ, có một khoảng sân là rộng lên đến khoảng 6 ờ, đến 7 mét nha. Đấy, và di chuyển lên khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái uh, uh, không gian cũng như là phòng ngủ số 3 và phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau này quý vị. Đây, phòng ngủ số 3 ở đường sau và trên đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh luôn nha quý vị sử dụng ở trên bên trên lầu Đấy, rất là rộng nha và thoải mái cho căn nhà mình này các anh chị được gia chủ là tặng nội thất rồi và gắn những các cái ờ, gỗ vào những các bức tường rồi Đấy, tạo thêm phần ờ, cảnh quan môi trường rất là đẹp nha quý vị rất là sang trọng nha thì ờ, những quý vị khách hàng chúng ta đang tìm kiếm cho mình một căn nhà trong cái mức phân khúc tài chính khoảng hơn 5 tỷ đồng và với diện tích dài và có sân vườn, khu vui chơi